Và chúng ta sẽ đi vào cụ thể phần lý thuyết và các ví dụ liên quan. À, bài toán của bài học của chúng ta hôm nay sẽ là phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương trình bậc nhất một ẩn. Đấy. Phương trình bậc nhất một ẩn. Thì đối với phương trình bậc nhất một ẩn thì các em đã biết dạng của chúng rồi đúng chưa? Phương trình có dạng là AX cộng với B bằng 0 trong đó A buộc phải khác không. Vậy nếu như chứa tham số thì A chưa chắc đã là khác không. Đúng chưa? Chưa chắc đã là khác không. Vậy khi đó phương trình của chúng ta chưa chắc đã là bậc nhất. Vậy đối với những trường hợp đó thì chúng ta phải đánh giá hay là biện luận như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Phương trình của chúng ta AX cộng B bằng 0 đặt là phương trình một với hệ số và kết luận hệ số bên kia kết luận bên này được chưa trường hợp đầu tiên đó là gì với a khác không a khác không thì đây là phương trình bậc nhất một ẩn đúng chưa các em đã là phương trình bậc nhất một ẩn thì phương trình này luôn luôn có một nghiệm đó kết luận là gì có phương trình 1 có một nghiệm duy nhất x bằng trừ b chia cho a. b bằng 0 thì nghiệm duy nhất đó là x bằng 0. Còn b khác 0 thì nghiệm duy nhất đó sẽ khác 0. Ok chưa? Đấy là trường hợp a khác 0. Tương tự chúng ta sẽ có nếu như a bằng 0 thì làm sao? a bằng 0 thì nó sẽ xảy ra trường hợp thứ nhất là b khác 0 A bằng 0 mà B khác 0 thì chúng ta thay vào này 0 nhân với x cộng với B mà bằng 0. Thì chúng ta tương đương với B bằng 0. Một số khác 0 bằng với 0 đó là đều vô lý. Do đó một sẽ là vô nghiệm. Tức là cái phương trình của chúng ta vô nghiệm. Thế còn trường hợp A bằng 0 và B bằng 0. 0 nhân x cộng với 0 thì không nhân x cộng không thì bằng không và không bằng không là luôn luôn đúng đúng với mọi x dù chúng ta thay x bằng bao nhiêu vào được. Ok chưa? Vậy thì khi đó phương trình một sẽ là luôn đúng với mọi x hay là nghiệm đúng với mọi x. Ok chưa? Đấy chính là các trường hợp để chúng ta biện luận các em nhớ nha bài toán chứa tham số nó sẽ sinh ra một cái à, cái dạng câu hỏi đó là biện luận nghiệm